gì cái ánh sáng rất lạ thường trong đôi mắt bác đó đấy mà bà thanh chị bác nhận ra bác là em mình bà mới ra hà nội thăm bác đấy chứ trong khi mọi người dân ở quê bác cứ bán tín bán nghi giọng đọc tuyên ngôn thì đúng là nguyễn tất thành làng sen mà sao ảnh thì lại già nua hốc hác thế không tin được nhất là báo chí lại cứ đăng rầm rập đưa tin là hồ chủ tịch vị cha già dân tộc thì càng không thể tin được Bà Thanh tin ngay vì cái ánh mắt sáng của bác Cảm động nhất là khi ra Hà Nội thăm em rồi Bà còn cứ sờ tai bác thế này Các đồng chí có biết vì sao không? Bà tìm cái lỗ thủng ngày xưa thời thơ ấu câu cá Mà nó văng vào tai này Cái lưỡi câu Bà khóc bà bảo đúng em rồi